trình rất là thú vị trải nghiệm cuộc sống ở những dòng sông Sài Gòn mình sẽ đi ăn sáng sau đó mình sẽ đi vào chợ nước nước này giúp đỡ cho trẻ tập vì dạ đúng cá gì nhỏ xíu vậy chị cá rô con hả em mua phóng xanh luôn á cá lóc này à, chưa bị đập đầu đúng không còn có bạn cá này lên đường rồi sao đâu kệ đi ra sông không được mà dạ, dạ, dạ. ra sông không à, được. à em tưởng nó nằm lật ngửa rồi nếu mà còn sống thì cho sống để hết đi không tiếp đi ừ ờ, để không tiếp lại cho con cháu mình đi cái này nó già nó nó nó hết rồi nó không có sống được chị cứ bán em đi con nào còn thở thì còn lấy cho nó vô luôn đi rồi em cảm ơn chị nha kệ đi gãy tay gãy chân gì ra ngoài tự nhiên rồi em ơi được chết tự nhiên đỡ hơn bị móc bụng móc gan ra nó chết tội lắm đó vô đi con nè con này chết nè con này yên nè đấy, con này nó yên hết rồi nó lên đường rồi ừ đấy 4 kg rồi. Rồi vô luôn đi. quanh đây đang phát triển đô thị hóa nhưng mà môi trường ở đây thì không hề tốt chút nào mọi người xả rác rất là nhiều và dòng sông cũng khá là ô nhiễm tôi thật sự là không có muốn xuống sông này bơi đâu bởi vì rác quá luôn á các bạn để kêu gọi bảo vệ môi trường nước ở đây tôi sẽ tắm bơi lặn ở cái dòng sông này để cho các bạn thấy mà hãy thương những loài vật đang sống dưới nước nơi đây khổ quá mà Chà Đến khu vực Phú Mỹ Hưng rồi các bạn Các bạn thấy không Ai quăng cái khẩu trang xuống nước nó móc vô cành cây nè Rác không chịu quăng trên bờ quăng dưới sông không à Các bạn thử xuống đây sống thôi Chịu đựng nổi không Làm sao mà loài vật sống được dưới nước ô đang bơi trên sông thì thấy một cái bến phà các bạn ơi trước mặt chúng ta kìa bây giờ mình sẽ leo lên cái bến phà đó nha wow thêm một bao rác nữa trời ơi vứt rác hoài vậy lượm bao rác này lên bờ luôn